hello hello cả nhà hello cô chú anh chị đang trên đường Mậu Thân Hôm nay thì trời à, đang mưa Đáng lẽ ra là anh em mình à, tính à, nghỉ ở nhà Nhưng mà nói chung là đồ rau củ rồi đã lên sẵn hết trơn rồi Mà không đi thì để ngày mai thì nó bị héo, ăn không ngon Thì thôi gắng cố gắng gửi chút tấm lòng của quý mạnh thường quân gửi đến à, bà con thì Phước uh, chuyển cho mọi người luôn mưa thì mưa chứ nói mưa mưa chứ mà đói thì mình cũng phải ăn chứ mưa đói còn dữ nữa mưa dễ đau bụng anh em mình à, vừa mới quẹo qua đường Trần Đạo nhé đang thẳng tiến tới hẻm 108 đường Hùng Dương thì hôm nay thì Phước cũng vừa mới nhận được 100 phần quà của à, anh Phong ở bên à, Buôn Hưng Phú mình à, muốn à, gửi đến à, bà con mình gồm à, gạo kèm theo nước tương rồi đường rồi à, sẵn rồi Phước sẽ gửi kèm theo cái phần quà của Phước luôn là rau củ quả với à, mì trứng nữa cho nó à, linh đình tí xíu đủ bộ luôn xem mà không thấy bình luận rồi thôi Diệu Phước chào cả nhà nhé Đang ờ, trên đường đi tới hẻm 108 ờ, đường Hùng Dương Nhận được sự ờ, quỷ thác của anh Phong Anh Phong bên Hưng Phú nha Dương Hoàng Hải chào bạn Trần Nhi rau củ quả hôm nay là cái bịch tại vì chắc cũng khoảng uh, cỡ uh, chắc cỡ 4 kg 5 kg á gồm có uh, khoai lang đu đủ uh, mướp bầu dưa leo đậu bắp cái gì nữa ta có chanh nữa ớt ớt đúng bài luôn củ sắn nữa đây mình chuẩn bị qua cái chốt bên ờ, bên ờ, đây chỗ đường Hùng Dương 108 nè đó đó đó bên đây nè ngay chỗ cái chốt đó ôm lại có không mình đó thấy bình luận không bên đây không thấy bình luận rồi dạ <laughs> điện thoại điện thoại Phước bị lắc bình luận ha anh Phước uh, sẽ <laughs> xem điện thoại kế bên nay mình đang chuẩn bị quẹo qua hẻm 108 đường Hùng Dương nhé bên uh, hẻm 1, hẻm xóm lưới, hẻm 3 là mình đã gửi rồi bạn ơi Bữa hổm mình gửi hai trăm mấy phần chia cho mấy hẻm nó rồi Bây giờ mình không có gửi nữa nha Rồi kìa, anh thấy rồi Ở đây thì nhận được sự quỹ thác của ờ, anh Phong Ở bên ờ, Hưng Phú, anh muốn hỗ trợ cho hẻm 108 Anh gửi uh, tới 110 phần lận sau đó ảnh kêu à, chích ra 10 à, phần cho anh, à, anh Dũng ở đây người đại diện nhận dạ dạ ờ lấy 10 phần rau củ đây mỗi phần quà thì hôm nay là nó rất đẹp luôn 10 phần gạo em gửi quà vô cái nha anh rồi 10 10 bịch này với lại 10 bịch trứng với mì luôn có có trứng mì đó ở trong đây thì à, gồm à, là dây là không mưa không ướt luôn nè hai chai nước tương một ký đường dạ, kèm theo à, đường kèm theo đường rồi gạo hai chai nước tương được quấn rất là kỹ luôn đây mấy rồi mấy phần rau củ quả rồi 10 phải không rồi với lại mì trứng nữa mì với trứng 10 phần nữa luôn anh phong thì ảnh gửi uh, gạo đường nước tương rồi tụi em gửi thêm rau củ quả nữa mì trứng nữa để hỗ trợ cho mình luôn ha cho nó ờ, đủ dạ rồi có gì anh nhận anh chia vô dùm cho bà con em chổng nha mé đây đây rau củ quả thì một bịch rất là bự luôn đậu bắp khoai đu đủ rồi đó chỉ có 10 phần thôi đó cô chú anh chị mình nhìn thấy linh đình không rau củ quả gạo đường nước tương mì trứng rồi đây gửi rồi qua ngang qua cái rồi rồi vậy có gì nhận dinh vô từ từ em nghe à, anh Dũng dạ anh mượn mượn coi cái điện thoại ấy, có có đâu coi bình luận thôi đừng có bắn vô trong người nổ quá à dạ con nổ gì à, cô hay là chú thanh đoàn có nổ gì đâu ạ à? chỉ là gửi quà cho bà con thôi chứ có gì đâu nổ đâu lên đây khoan để từ từ nhé từ từ để em coi cây lên đâu chưa để từ từ con phước ờ, sẽ ờ, đi tiếp ưu tiên cho mấy hẻm bị phong tỏa thôi nha em nhận theo ờ, sự ờ, giống như sự quỹ thác của mạnh thường quân họ chỉ ờ, gửi đặc biệt những khu phong tỏa thôi nha tại vì đa số là những khu phong tỏa cách ly thì họ sẽ khổ biết ở ngoài cũng khổ nhưng mà nói chung là sao em em thấy anh đang livestream á trong hẻm 90 em đi ra rồi sao em xin dạ, gì em xin hai phần rau thôi qua bển nói với bạn lấy đưa giùm dạ, đưa giùm hai phần rau để cho nó để dưới chị lại lấy à mình ở Cần Thơ nha bạn nên ờ, Hồ Chí Minh mình không có ờ, đi tới nha dạ anh Nguyễn Trường Giang à, ổng Dũng già lắm đó à, điện cho điện cho một cái điện cho cái hoàn cảnh bên kia đi hoàn cảnh anh mới gửi cái hình đó chỗ mà mẹ có bé nhỏ ở trên ờ, đường Phạm Ngọc Hưng á chỗ à. mà số nhà 59 á mấy gà không có nhận được chạy lên Phạm Ngọc Hưng đi ờ 59 Phạm Ngọc Hưng chạy theo xe này nè đi đường này Võ Văn Kiệt trực chốt luôn trực chốt hả <laughs> dạ đi nha chị cảm ơn nha điện xong anh mượn điện thoại đọc bình luận nha không thấy bình luận ở đây gì hết trơn nãy con chú nói mình nổ biết mình nổ gì nữa tự nhiên quà người ta cho mình thì mình cứ uh, cứ nói thôi chứ có gì đâu phải nổ hả chú đi uh, đi đường nào vậy Phạm hơn đi thẳng đi đi thẳng đường Võ Kiệt á đi kêu ừ, nói ra ra ra cái chốt mà sau lưng uh, sau lưng sau lưng mobifone sau lưng gì ạ sau lưng mobifone đó cái chốt Rồi, dạ, chính của dạ, phần ờ, dạ, rồi bấm vô like chia anh mượn đọc bình luận thôi đọc bình luận coi coi bạn nào ở đâu xin nữa chứ giờ ở đây không thấy gì hết năm Lê Hồng Phong là lúc trước mình cũng có cho một lần rồi bạn Mấy nay thì mình không biết nha Nói chung vòng vòng ở Cần Thơ này cũng ờ, ờ, mình cũng cho cũng giáp nhiều lắm rồi Mấy khu phong tỏa nha Đặc biệt là những khu phong tỏa nha Còn mấy ở ngoài thì thật sự là cam không nổi Khánh Xuân rồi à, bạn gì ở đó ở hẻm 5 Lê Hồng Phong đó bạn xin 30 phần mình không có cho nổi khả năng cho nổi 30 phần nha bạn nếu mà cho 30 phần đó thì bạn nói với bên chính quyền địa phương khu vực à, và bà con à, liên hệ với mình nha chứ mình không có giao cho bạn 30 phần nha không phải là gì cái này là nói chung là xin nhiều quá nhiều bạn xin thì có bạn hôm bữa xin mình tới 750 phần luôn á xin một cái mà mình táo quả luôn rồi xin một trăm mấy phần bạn ờ, nói với bên khu vực địa phương nha à, bạn nào ở hẻm 5 Lê Hồng Phong đó rồi mình sẽ lên ờ, hỗ trợ chứ đưa 30 phần cho bạn thì mình không có nói chung là nói thật ra là không tin đó biết bạn có cho hay không mình cũng không biết nữa Dạ hẻm 61 phong tỏa em đó em cho ba lần rồi Tuy nhiên hôm bữa là còn sót một cái số nhà là 59 Là do là mẹ, cái người mẹ này mẹ Gì nè Mới, mới sanh không có ra được khỏi nhà Và không có nhận quà được Thì hôm nay Phước sẽ uh, lên gửi riêng cho chị có gia đình đó thôi còn những ngoài gia đình khác ở trên đó thì anh em mình đã gửi đầu đầu chốt và đuôi chốt rồi giữa chốt rồi nói chung là rất là ba lần rồi mình sẽ không gửi thêm nữa nha chia cho những hoàn cảnh khác cái này là mình chỉ hỗ trợ thôi chứ không phải là mình nuôi nói về nuôi thì nói chung là ăn hết rồi thì các bạn liên hệ nhóm khác nha chứ nhóm mình không có thể nào nuôi các bạn hết mùa dịch nổi đâu mình chia sớt cho nhóm khác nữa nói à, mít lòng trước đằng lòng sau đó 108 đường ờ, Hùng Dương à vô ờ, thẳng thẳng lên Võ Văn Kiệt luôn anh thẳng Võ Văn Kiệt xong rồi tới ờ, ngang đối diện Nguyễn Đệ có cái đường đi vô á rồi nhưng mà đi ý là chút dưới hay chút chân điểm đầu hẻm 108 Trần Quang Diệu dưới cầu Bà Bộ bị giăng dây em xin một phòng thực ra thì Cần Thơ này như các bạn cô chú anh chị cũng xem đó cái quá trình mà đi thiện nguyện cũng từ mà lúc dịch tới giờ thì cho rất là nhiều rồi cho mà tới nỗi mạnh thường quân bây giờ cũng còn cái nịch không á là hiểu rồi đó mà Phước thì cũng không còn cái nịch luôn nữa cùng Khương sớm chạy thì anh không có qua được nha em Tôi xin một phần sao anh không cho Dạ tại không thích cho à <laughs> à, tại vì tiền của mình mình thích mình cho mình không thích mình không cho đơn giản vậy thôi với lại không có nghĩa là bạn xin là mình phải cho ok fine thanh kiều and you goodbye <laughs> dạ trả lời vậy mới vừa <laughs> quẹo qua bên bển ờ, anh thường trên Sài Gòn mình xin mình không có lên tới bạn ơi quận 6 gì đó mình lên không tới bạn anh em mình vòng vòng thơ thôi anh cho em xin 30 phần ok bạn à, chị Tư Hậu Giang bạn kêu 30 hộ ra nhưng mà mình đâu có biết chắc là đó là có bao đúng phải 30 hộ hay không nữa nói chung là bạn à, xin cái số điện thoại của một người khu vực nào đó tổ trưởng hay gì đó đại diện ra rồi khi đó ừ, có người đó đứng đại diện ra thì anh em mình gửi 30 phần thì mọi người sẽ chia cho nó đều chứ giờ kêu 30 người ra là giờ mình nói thiệt mình bị rất là nhiều lần rồi một nhà một bốn năm người nên giờ mình cũng không có biết làm sao nữa đó chắc đó quá trời đứng nấp lên luôn kìa phải không ta đúng rồi kìa kìa rồi đây được rồi đây được rồi cho cái phải vé này bạn nào nãy xin đó xin ở trên hẻm 5 đó bạn uh, xin cái số của khu vực bạn nha kêu cái cái cô nào hay chú nào đó tổ trưởng khu vực ra đứng đại diện rồi anh em mình tới thì sẽ uh, trực tiếp phát để cho biết mặt từng người em phải không em xin dạ, dạ, ờ rồi bữa hổm là em số nhà năm số nhà mấy em số nhà 59 phòng một hưng hả rồi là sao mà đăng lên là nói bà bầu là sao là vợ em đang mang bầu ạ ờ rồi mấy bữa gà anh phát trên đây mấy lần rồi sao em không ra nhận dạ không tại bữa trước nhà em là bị ờ, phong tỏa á ờ. mà do phong tỏa lộn cái bà chủ nhà là cái bà bên kim cương với bà bà bà bà, tha, bà thấm á ờ. là không phải là nhà của không phải là nhà của em mà bà thay lộn nhà em ờ. nhà em không được ra ngoài rồi cũng không có rồi con em bao nhiêu tháng tuổi rồi bốn ngày nữa giờ em sanh nè bốn ngày nữa mới sanh dạ vậy đó hả rồi giờ là đang trong trọng luôn hả gì dạ ở trong nhà luôn rồi rồi không có đi, đi bệnh viện hả em mới đi bệnh viện hôm qua test covid cho bệnh viện luôn rồi bây giờ là bốn ngày rồi cái tình hình gì rồi nếu mà tới cái ngày xanh rồi thì mình xin bên khu vực ra ngoài hay sao dạ em mới xin sáng nay anh khu vực nói là nếu mà tới đây có không có không có người trực chốt á, thì có thể cứ ra bình thường đi rồi thì lúc nào vào cầm giấy xét nghiệm vào vào bình thường thôi rồi ok anh sẽ gửi cho gia đình em là lấy phần ờ, gạo mì trứng với lại bịch sữa này anh sẵn sẵn á dạ. anh gửi sữa luôn nha cho vợ em ờ, dạ, để uống nó bồi bổ nha dạ em nay nhiêu tuổi rồi dạ em nay 26 em sáu hả dạ. rồi thì mấy gà anh, anh ghé hẻm này là anh ghé ba lần rồi đó dạ tại vì em thấy người hỗ trợ nhưng mà người ta nói là chỉ chủ chợ đăng ký á ờ. chủ chợ đăng ký cho người thuê chợ mới được ra có tên mới được ra nhà ờ. em ra em đọc tên không không không có tên em không được ra vậy đó hả dạ. mà để em tư thuận với anh rồi bịch sữa chưa đưa bịch sữa cho bịch sữa gạo chưa nhiều lắm cái này là gạo dưới đó gạo nè cầm bọc lên gạo ờ, gạo rồi hai chai nước tương một ký ờ, ký đường bên đây là bịch rau củ quả còn cái này là sữa anh đã có đem có một cái là Nutifood với một cái là sữa tươi riêng hai lốc sữa ờ, Nutifood với 10 ờ, bịch sữa tươi trứng với mì rồi chúc uh, hai chồng em sức khỏe luôn nha dạ, em rồi. bạn gái dạ. hay anh trai dạ em con trai con trai hả dạ. rồi ok anh uh, anh có cho facebook tên gì ạ anh uh, phước phước cần thơ rồi dạ, rồi cảm ơn anh ạ à. rồi rồi hết dạ, hết rồi, rồi ok ok hồi nãy Phước mới thấy có bạn ở hẻm 51 các bạn à, bạn nào ở hẻm 51 bạn ấy ờ, để số điện thoại lên mình dùm mình liền nha hẻm 51 à, ờ, anh em mình quẹo qua đó nha à, ê vòng ra đầu đường đợi bạn nào xin ờ, xin ở trên ờ, Lê Hồng Phong á, thì nhắn trực tiếp vào cái trang fanpage của mình nha ngày mai mình sẽ lên sau nha bữa nay mình không có lên nha bữa nay đang mưa mình không có lên giờ cho mình biết rõ ở trên đó như thế nào mình sẽ ờ, tự động mình liên hệ rồi sau đó mình sẽ nhờ cô để phát cho nó đúng chứ bây giờ mà mình gửi ba chục phần đó kêu ba chục người ra thì thật sự mình không có biết được là cái số người ở trong nhà đó là như thế nào nói chung cũng khó cho mình chị nào chị nào xin thống kê cầu gạch xúc võ kiệt phải không hai đầu à, kêu chị kêu chị qua lê đó để số điện thoại là mình vòng lên chị luôn chị à, chị qua lê á cái chị nào mà xin ngay cầu gạch xúc gì đó ạ à? cho em xin số điện thoại đi ạ à. bạn nào mà ở trên hẻm 31 hồi nãy cũng cho phước số điện thoại liền đi ạ à. ngay cà phê Bảo Ngọc phong tỏa hai đầu người qua lê cả bấm số kìa em 0704 à, xong rồi bạn qua lê bạn uh, kêu giùm mình uh, trong cái giải trọ đó nha giải trọ đó rồi 15 phần thì tất nhiên là sẽ uh, trong giải trọ đó là bao nhiêu bao nhiêu người thì bạn uh, mình sẽ điện thoại ha bạn trao đổi trực tiếp với mình nha 0704 920 214 rồi à, điện à, kêu chỉ điện đi nói với mấy người dạy trọ đó đứng khoảng cách ra đi mình ghé lại luôn á 15 phần rồi à. điện liền đi em hỏi có đi đường nào cầu Bạch Xúc chị bắt máy chị qua lê bắt máy nha em đang ở đây em quẹo ra làm quẹo lên luôn á cầu gạch xúc cầu gạch xúc là đi dọn kiệt luôn không ờ, cầu gạch xúc bà bộ chứ đi bà bộ hả ờ, khoan khoan từ từ gạch xúc nào đang trên dọn kiệt dạ, bạn qua lê bạn cho số điện thoại rồi mình đang liên hệ đó nha bạn ơi <coughs> rồi bạn nào ở bên ờ, khu sinh viên ở bên ờ, chỗ khu phong tỏa hẻm 51 à, ờ, đường 3 tháng 2 đó bạn để lại số điện thoại giùm mình luôn nha anh em mình chút nữa qua đó nha bấm máy bận rồi hả phan phan đợi cái để điện thoại rồi vậy ở đây mình vòng lên cầu gạch xúc ngay quán cà phê bảo ngọc phải không chị nhắn tin hay điện thoại vậy không điện phải bắt máy chứ dạ em đang ở đó em bắt máy giùm cái anh em em ơi em qua lê gì đó rồi rẽ trái chạy từ từ lên cầu Bà Xúc đi nói đó nói nói rẽ trái lên gạch xúc vô ăn kịp chạy, theo nè chạy theo tao nó nè cầu gạch xúc rồi bạn nào ở bên 3 tháng 2 đó bạn ấy uh, bạn nhắn tin giùm mình liền nha cho mình có số điện thoại nha Bộ Nghĩa là đường nào rồi ta? Giờ dạo này không hết biết đường rồi. Ờ, Bộ Nghĩa cái mạng 8. Một phần của anh em mình à, cho là bạn có thể dùng à, từ 4 à, 5 ngày luôn á, nó đủ hết trơn. Bởi vậy anh em mình gieo duyên thì gieo duyên gán cố gắng gieo một lần một cho nó đáng còn về sau nữa nếu có duyên nữa thì sẽ cho tiếp facebook khác ở trên hẻm 5 Lê Hồng Phong nữa nha hồi nãy bạn kia mình đã nói rồi cũng là xin 30 phần giờ bạn cũng lên xin 30 phần và một à, facebook khác và không có avatar nha nói chung là giống như cái kiểu mà nguyên nhóm hay gì đó giờ lên farm thì nói chung là bạn cứ liên hệ khu vực nha anh em mình sẽ liên hệ khu vực bạn bạn à, nếu mà bạn à, bạn cứ việc ra chốt bạn hỏi số điện thoại của khu vực và nói là có nhóm từ thiện người ta muốn hỗ trợ trong hẻm thì tất nhiên là trưởng khu vực người ta sẽ ok người ta sẽ gán nhận hỗ trợ cho các bạn nha còn các bạn tự nhận thì mình không gửi 30 phần nha 30 phần quy ra là tiền không chứ không phải ít đâu dạ chắc không bạn ơi không có đi đường Vũ Nghĩa hôm nay anh em mình uh, đi đường mé bên đây tới cầu Bà Bộ em xin phòng đi Anh Phước có một bạn ở cầu Bà Bộ bạn gì vừa ở cầu bà bộ bạn mi nguyễn á bạn khu bạn có phong tỏa không ạ tới cầu bà bộ em xin một phần đi anh phước tới cầu bà bộ cái chỗ mà em Nguyễn Ngọc đó hình như là hẻm 333 đó hình như là mình đã cho rồi bạn ơi mình không có ghé cho nữa nha cho và cho tiền rồi nhé luôn cái số này lại luôn là sao 0 0383 chỗ mà khu phong tỏa của cầu Bà Bộ quá trời trôi luôn nha thấy chưa không ba tám ba bảy bốn hai hai một chín chút xưa chưa rồi các bạn đó chút nữa quay tới cầu bà bộ cho ta cái này tới cầu bà bộ chưa vậy cầu gì rồi gạch xúc là qua bà bộ cái này tới cầu gạch xúc rồi hả cầu uh, cầu gạch xúc rồi gạch xúc rồi chút nữa về sẽ ghé cầu bà bộ sau nha em để anh ghé vào cầu gạch xúc trước cà phê bảo ngọc ngay cầu gạch xúc cà phê Bảo Ngọc em uh, qua lê gì đó cà phê uh chỉ đang ba mẹ chỉ đang chỉ đang kêu cái gì kia thật sự ra thì bây giờ là cho nhưng mà mấy bạn xin rồi mình cũng không biết là mấy bạn có xin đúng hay không nữa tại giờ thì mạnh thường quân càng ngày càng eo hẹp lại rồi mình cho cho thí bà càng cho đại cho thì nó lẹ lắm nhưng mà tiền họ làm thì nó lâu lắm bởi vì mình phải tính kỹ cà phê bảo ngọc ở đâu ta qua cầu gạch xúc rồi nè em qua lên em coi livestream em chỉ đường đi em ơi điện lại cái bây giờ các bạn cứ nhìn ở trên cái livestream của Phước nè 100 tin nhắn thì 100 bình luận thì hết tám mấy chín chục bình luận là Bảo Ngọc. toàn là xinh không à cà phê Bảo nên, Ngọc sao mà các bạn nghĩ mà sao mà Phước có thể cho được hết nổi mặc dù là ngày nào cũng đi cho hết trơn nha thì tất nhiên sẽ có người nhận được và có người không nhận được người nhận được thì họ sẽ rất là vui và cảm ơn còn người à, nhận không được thì họ sẽ à, có thể là trách tại sao mà họ xin mà lại không cho mà cho người kia không cho người này thì nói chung là như vậy đó cuộc sống nó là như vậy rồi cái chị qua lê này à, điện thêm hai cuốc nữa điện hai cuốc nữa nếu mà chị không bắt máy nữa mình đi về đi qua chỗ khác hồi nãy giờ kêu chật điện thoại người trên đây mà chỉ làm cái gì á qua cầu gạch xúc rồi qua cầu gạch xúc rồi đó dưới chân cầu gạch xúc ngang lộ á dưới dốc cầu trong khu hồn tỏ không anh ừ lại dưới đây nè đi đường bên đây vô mà đi được phải không rồi à, tại vì cái đường này nó chỗ cầu ờ, bà gì đó nó nằm ờ, trong đây nè có giấy phong tỏ bên đây nè mà phía tay trái cầu Bình Thủy qua cầu theo con lương quẹo lại này có con lương chưa quẹo lại chưa yeah, dạ, con lương đẳng con lương đẳng kìa ghê xích này lại chân cầu xúc luôn vậy ờ cà phê Bảo Ngọc ngay cà phê Bảo Ngọc mà cái bạn này là điện không được nữa Trời. điện tám cuộc luôn còn không được nữa tự nhiên xin xong rồi mình chạy lại thì không được lé đi về thì kỳ biết chỗ nào kiếm chị chỉ đường thì mấy mấy chị là qua cầu Vĩnh Phúc thấy chỗ không tỏa liền á rồi nó nằm phía bên nào chị dọc trở đường chị qua cầu bởi mà con đang ngoài chị đang đứng ngoài đường luôn phải không rồi rồi rồi để vòng lại rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi quay xe anh không dám làm bồ tát sống đâu em ơi bị chữ hoài dạ bên đó hả rồi rồi em cảm ơn ạ chắc vậy ừ, hên quá có bà con ở ờ, bên đường họ xem livestream rồi họ chỉ đường luôn Nguyễn Thị Tạo đúng rồi trời ơi em chịu nói đường ờ, Nguyễn Thị Tạo tự nhiên nói qua gọi xúc cà phê Bảo Ngọc làm như mình ờ, gành đường trên này gành uống cà phê lắm vậy bó tay bó tay bó tay vô Nguyễn Thị Tạo bên đây bên đây đúng rồi về này hả mình nói thiệt sự với bạn với buổi tối tối hù mà mình nhìn không có biết chỗ nào là cà phê Bảo Ngọc luôn á người đâu xích lên trên này xích lên trên này hỏi nó đường Nguyễn Thị Tạo là ở đâu ngay cây xăng đường Nguyễn Thị Tạo là ở đâu Hả? ngay cây xăng đường Nguyễn Thị Tạo là ở đâu Nguyễn Thị Tạo là nằm đâu để em coi coi <laughs> không ai biết luôn hỏi nguyên đáo không ai biết cái đường luôn Nguyễn Thị Tạo nằm ngay cây xăng rồi qua cầu luôn qua cầu qua cầu qua cầu hay quá cầu mới quay xe rồi giờ thì quá cầu chạy lại vòng lại nhớ cái số điện thoại của một bạn ngay cầu hòa bộ nhé hẻm 180 cách mạng tháng 8 có đâu bạn ơi anh nói thiệt nói nói thật sự ra là trên cách mạng tháng 8 á, Phước lẽ nói ra thì nó hơi quá là có một cái tập đoàn các nhóm các bạn là năm sáu người các bạn lấy gần năm sáu cái số điện thoại các bạn liên hệ đủ hết trơn các nhóm ở Cần Thơ và các bạn lòn từ hẻm 108 tới hẻm 200 lẹ 220 244 nói chung là, là 224 các bạn lòn vòng vòng trong trọng xin nhóm này cho buổi sáng buổi chiều các bạn xin nữa Trời ơi, đang phong tỏa mà leo luôn á hả? Xích xích ra giùm ờ, đi. Cái, gọi cái khu này là chốt kiểm soát hay là khu phong tỏa? Ờ, Trời sao mọi mọi người đi ra? Rồi, rồi giờ mọi người ờ, né xa xa ra nha. Đây bây giờ đứng lui về đẳng đi, đứng lui về đẳng hết đi, lui lui về cách xa xa đi rồi tụi em để đây rồi mọi người đi lên lấy. rồi rồi. Rồi để cho mấy bạn ghi xuống đây bao nhiêu người ta? Hai. Đứng đại đi ai cũng có phần hết trơn á. 2 4 Em bé, em bé này là là con của ai trong đây vậy? Em bé đó đó. Bằng áo hồng á. Ủa? Trời tưởng em bé. Rồi cái anh này có nhận không? Anh có nhận anh ra làm sao đó đứng luôn đi. Rồi thằng bé ôm cái gốc cây đó. 13 người phải không? gọi trong đây là có ai gia đình bà con với nhau không 14 thôi ở chung nhà không dạ không ha giống như là có sắp sẵn nói hết trơn rồi ha nói ra cái là ai cũng không hết trơn con nói chơi thôi nha Mày... Ê, cầm này cầm này đi không sao đâu rồi à, chút đi chút đi anh ơi cái bên từ từ đi 16 rồi, 16 rồi có nữa không mười hai phần đủ rồi rồi mười sáu nè giờ giống giống như thật sự các bạn nhìn vô vậy là phước đâu có biết ai là có trong gia đình hay không thôi nè trẻ có già có đủ hết đủ rồi đủ rồi nói nhiêu rồi nhiêu rồi à, đem xuống à, mì nữa đi mười à, mười mười lăm phần ờ mười sáu phần nhưng mà nhưng mà không sao cứ kệ thôi chứ biết làm sao giờ không mà không anh ơi em không có hứa em không có hứa chưa có hứa luôn nói chung là không có hứa rồi còn có nhiêu thì lấy bao nhiêu rồi à, gạo đủ chưa rồi lấy xuống ờ, gạo luôn đi. Đưa 10 15 ờ, phần. 15 16 phần, 15 16 phần bịch gạo. Dạ. Yeah. cho thì cho đi còn hỏi nhột nữa tại cái tánh mình thích là mình hỏi vậy đó bạn tại vì mình đi làm nhiều rồi mình biết nhìn vô là biết như thế nào nhưng mà cho thì mình vẫn cho nhưng mà hỏi thì mình vẫn hỏi mình hỏi lịch sự mà nếu mà đủ từ 6 bằng lại nha biết thì đúng rồi đó như các bạn à, nó đúng đúng trong đây là mình biết nghèo đó nhưng mà thật sự là không có biết được là nguyên cái giải này là có chung gia đình hay không rồi mình uh, lấy đi ạ à? mình cứ lại uh, nhận đi không từng người từng người lại nhận đi từng người thôi từng người thôi trời ơi người lấy từng người đã đứng xếp đã đứng xếp hàng thì từng người thôi cô đâu có gấp đâu người nào có mì rồi giường người nào có, có, có. từ từ từ từ từ từ ai cũng có mà ai cũng có mà mình vô đóng trời đó bởi vậy không đó em kêu từ từ mà mạnh ai nó lại lấy hết trơn rồi lỡ rồi vậy đó rồi cho xong vậy đó rồi lỡ rồi cuối cùng bị la ra là tụi em bị la chứ mấy anh chị có bị la đâu Trời ơi. đã em đếm người rồi em để phần xuống vậy rồi chén thì chứ mạnh ai nấy ôm ôm tè le chứ không có phân biệt gì chứ nói ra thì hồi nói mà sao mình hơi khó khăn Đó. mạnh ai nấy ôm à nói chung là tao thấy mạnh ai nấy ôm à đó hai bên đây đi về này là hai chắc là hai mẹ, này hai mẹ con luôn nè đó. đó nói chung á các bạn nào nói hay thì các bạn thử đi làm từ thiện thử hay làm thiện nguyện thử là các bạn biết liền à còn nếu mà các bạn không đi làm được ngồi ở nhà nói không á thì thôi nói tóm lại là các bạn thoát khỏi livestream của mình mình cũng không cần các bạn xem đâu thật sự là đi là đi đó mạnh cha con lấy đó rồi đó các bạn thấy không đã kêu đã sắp gò gõ vậy đó rồi lấy không có tiếng cảm ơn luôn nữa lấy xong rồi mạnh ai nó nhào lại lấy xong bỏ đi vô gửi cho chị này phần đi hai vợ chồng mà rồi chị ở đâu rồi trong đó có gia đình chị nhận rồi rồi chị nhận gì nữa không có không ờ, nằm dãy bên kia đó mạnh cha con nhau đi lan lan lan đó đó kìa chán thiệt chứ lần nào cũng vậy chứ bởi vì cái bởi vì nữa các bạn cũng đừng có mà trách ừ tại sao phước ừ cái này cái kia có ai nằm khu không tỏ đâu đó nhìn rõ ràng không không có khu không tỏ luôn á biết bị lừa nữa rồi đó Ê, bị gạt rồi ờ đó phong tỏ đó mà đi ra đâu có phong tỏ không tiếc đâu thật sự làm công quả đúng là cái đó không phải tiền của phước nữa phước chỉ có tiền rau thôi còn cái đó là tiền của mạnh thường quân người ta hỗ trợ cái trách nhiệm của mình nhận á, thì mình phải nói ra để cho nó rõ để cho biết chứ đâu phải mà muốn cho là cho đâu thử các bạn bỏ thử bỏ tự bỏ tiền ra thử các bạn thử các bạn thấy thế như thế nào à, ờ, cái chị có một cho một phần một ngay cái chị ngay chỗ cầu bà bộ nè hồi nãy chị đó chị xin ờ, lẻ ừ đó nhìn rõ ràng không thấy phước đi te te te về mạnh nay nấy bên lộ bung bung, bung ra trời ơi ở trong trọng nhìn vô là có gia đình luôn á mà phước vẫn cho cho đi rồi xong đó để cho tự cô chú anh chị nhìn vô là mình biết được như thế nào bởi nói ừ tại sao xin mà không cho đó có chỗ bạn ghi xin 30 phần 50 phần mỗi phần vậy các bạn nhìn đi gần hai trăm mấy ngàn chứ phải ít đâu 15 phần 15 phần đó là gần 3 triệu bạc ai dám mạnh miệng thử ở trên đây các bạn nãy có một bạn nó cho rồi cho đi còn hỏi thử bạn bỏ ra 3 triệu đi à, bỏ 100 triệu đây là mình cho cho đã luôn á nhiều khi tức mà không nói được chạy ờ, lợi ngay chỗ cái cầu dưới ờ, dốc cầu bà bộ phải không dưới cầu bà bộ bạn đó nằm trong khu phong tỏa hay gì á dạ, đó thấy thấy rõ ràng không lấy xong te te đi vô cha con nhau dành lấy xong rồi đi vô không ai cảm ơn không biết thế nào hết chứ dạ. Dạ, thật sự khi mình cho sai mình tức lắm đó nãy nói rõ ràng khu bị phong tỏa mà cuối cùng có phong tỏa đâu mỗi người điên góc hướng <laughs> ok bạn Thảo Quy à vậy là bữa hổm ở trên uh, xóm trài với lại uh, lấy không? gì đó bạn nhận rồi ha ok các bạn chú phong tỏ ở đâu của bé nãy nằm ở đâu nãy cái chị chứ tức ở đây là biết sao biết không tức ở đây là tức uh, tại vì giống như là cho sai người rồi trách nhiệm mình nhận tiền của mạnh thường quân họ gửi cho mình để gửi á nói chung là mạnh thường quân gửi mình thì là nói là gửi trong khu phong tỏa hỗ trợ bà con trong khu phong tỏa cách ly tại vì bây giờ là họ không thể nào mà lo được những bà con ở ngoài nữa họ chỉ ưu tiên những trong cái vùng đó thôi thấy buồn có lỗi là có lỗi với mạnh thường quân thôi cái người mà ta tin tưởng mình còn chứ ờ, mấy bạn mà nhiều bạn trên đây thì bạn nói bạn nói nói chứ mình cũng không có nghĩ gì chứ nói xong qua bỏ à dòng lại cho cái ờ, chị ờ, kia không cần chữa bởi vì nãy vậy mà vậy mà nó phong tỏa hai đầu bởi vì phước nói ờ, câu đó không trong đây có ai bà con không thì tất nhiên là giống như là dặn trước hết trơn rồi thôi cái kinh nghiệm và cái giác quan của mình khi bước tới một cái địa điểm nào đó mình nhìn vô là các bạn thì sẽ tiếp xúc trực tiếp là các bạn nhìn ra được là cái khu đó là như thế nào à giống như cái bạn trai thanh niên nãy mình hỏi mấy câu bạn ấy rất là thiệt tình luôn ở bên ờ, phạm hưng số nhà 59 á còn những người nói dốc rồi mình nói chuyện qua là mình biết liền à với lại mình tiếp xúc dễ lắm mình giống như làm gì mình có kinh nghiệm đó à tự nhiên tù cảm xúc ngang luôn quê quê quê quê mất 15 phần đó cũng là cũng cả 3 triệu 3 triệu mấy của mạnh thường quân chứ bộ người ta cũng nhịn ăn nhịn uống chứ người ta đâu phải là ta giàu sang gì mình cho sai người thì mình phải buồn chứ buồn giùm mạnh thường quân chứ anh là cái cái gì của cái nick ờ, chồng của mi mi gì mi nguyễn đó phải không dạ. gửi cho anh đó còn lấy anh ờ, hai hai phần rau đi với phần uh, ờ, gạo nè không tỏ gạo trong rồi mới lên gạo anh <laughs> leo nữa hả không leo à, đó đó hả nó nằm ở trong, ở trong à. có cái gạo trong rồi để nó đi cho nó đi hai hai để để, để, để xuống đi để nó đi hồi nó cho tự anh lên dạ, dạ, anh dạ rồi ok nha anh có một bạn nói ở hẻm uh, gì nè gì hẻm 51 đó mấy vợ trọ bạn sinh viên đó ờ, ok ok em chị nó nhắc kết nối wifi đó nha có bạn có một bạn nãy ờ, nhắn tin ờ, nói ở trên ờ, bên 51 đó bạn năm hẻm 51 đó có mấy bạn sinh viên đang ở trong khu phong tỏa nào đó bạn ấy còn on không on thì điện lại cho mình nha nhắn tin lên đây nha nhắn tin lên cho mình nha mình quẹo qua gì đó bên hẻm 51 OK, Mỹ Nguyễn Hồi nãy anh hết sữa rồi Có duyên khác ờ, anh chạy ngang thì anh sẽ liên hệ sau Anh sẽ gửi thêm phần sữa Ngày mai anh em mình sẽ ờ, xuống ờ, chỗ đường Ngô Đức Kế nha anh em mình đã liên hệ với bên khu vực địa phương rồi à, sẽ cho 110 à, phần quà và khu vực địa phương sẽ đứng à, sẽ ra đại diện nhận và phát cho bà con ở trong à, khu vực đó ở dưới phường Tân An của quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ bên khu vực 3 bà con sẽ sắp hàng 3 giờ chiều mai nha nói chung giờ Phước cứ sẽ đi cũng vẫn đi phát nhưng mà sẽ kết hợp với bên khu vực địa phương nhiều hơn chứ giờ ờ, cho kiểu này là ghép rồi không biết sao nữa giờ cũng không biết đi đâu nữa không biết ta lang thang <laughs> ta cô đơn luôn đi không biết đi đâu luôn nữa đi trong vô định đi cho mà chưa hết trơn thấy bị lầm cái là thấy quế rồi dạ chào bạn qua xứ mai à, sẽ có có phước có liên hệ rồi chuẩn bị 110 phần quà rồi ngày mai à, sẽ xuống dưới liên hệ uh, gặp cô cô nãy gì tên vậy cô nhạn trưởng khu vực 3 và dân địa phương trong trọng thì thật sự ra là họ cũng uh, liên hệ dùng cho phước để ờ, hỗ trợ thì trong tổng là có tổng cộng là 110 hộ Phước sẽ gửi hỗ trợ đủ 110 hộ luôn để ờ, cho không ai thiếu bên khu vực 3 nha ở đường ờ, ngay nhà khách ngay nhà khách ở đường đầu đường Ngô Đức Kế á ngày mai sẽ tập trung nhà khách số 2 thì sẽ tập trung tại đó Phước xuống hàng đó và bà con sẽ ra nhận vậy cho nó an toàn mỗi hộ sẽ một phần giờ ở đâu nào Phước đang ngay đường à, Phước đang à, ngay đường à, Võ Văn Kiệt nè bây giờ đầu đường ngã tư Võ Văn Kiệt với Nguyễn Cừ giờ mình sẽ đi đâu và về đâu quẹo phải là về nhà quẹo trái là đi đường mậu thân Ủa quên quẹo trái là về cách mạng tháng 8 quẹo phải là về nhà đi thẳng vô nữa hết quẹo rồi đi thẳng nữa đi thẳng đi đi thẳng đi tính tiếp đảo không vậy rồi ghé 124 phòng ngũ lão đi có ai mới sinh đó kế bên quẹo qua phải thì quẹo trái đi chỗ mà mấy hậu già giữa phòng nãy đọc phải không bốn phần giải trọ gì phải không có mấy người già đúng không 124 phòng ngũ lão thôi Xin chào bạn Kim Bé Mẹ của bé Thỏ Và Khanh Cà Chua phòng ngủ Lão à. Cái đó là hẻm hay là số nhà? cái giải trọ nào đó giải trọ nào mà mấy ông cụ bà cụ bán vé số mấy người đó đi ra ngoài không chị mấy bác dạ. không cần phong tỏa nếu đúng người già ờ, đúng người già bán vé số bước ra nhanh nhìn là anh biết là cực khổ hay không à là đúng hay không à chỉ cần nhìn vô ờ, mấy cụ già là là mình biết là có khắc khổ không là mình biết có bán vé số hay không liền à đơn giản đó là kinh nghiệm kinh nghiệm xương máu mà thấy cũng bị vụ hoài à nhớ rồi nhớ rồi như cái bữa mà cái chú chạy xe đạp ra đúng không trong hẻm đó đúng không thấy mà ta thì à, có một cô sinh 4 à, phần bên à, người già bán vé số ve chai bên hẻm 124 phòng Ngũ Lão hiện giờ anh em mình sẽ qua bên đó để gửi cho mấy ông cụ bà cụ biết đâu nhìn các khổ thì mình sẽ hỗ trợ thêm thêm tiền nữa hay sao thêm tiền nữa làm từ thiện tiếp để lấy lại niềm vui bù lời nãy gửi người hai xị bù lời nãy chơi ghê không chơi là ờ, <laughs> chơi mà cho nó bể nợ luôn á bốn <laughs> phòng ngũ lão là vậy trong không dạ đi phòng ngũ lão luôn đi thẳng ờ, thẳng lên chợ nó quẹo phải rồi nó nằm bên tay phải luôn em trăm hai mươi bốn thật ra là mình rất là thích uh, cho mấy cụ già đồ cái quan điểm hồi xưa giờ mình làm từ thiện là mình cho người già nhiều người già mà vé số đồ này nọ thì thật sự là mình rất thích làm từ thiện cho mấy cụ đó tại vì giờ họ đã rất là lớn tuổi rồi mà vẫn còn mưu sinh như vậy vậy phải anh dù không biết trước kia là họ giàu nghèo dù không biết nha nhưng mà mình nhìn vô thấy bây giờ họ già họ cực khổ là tự nhiên cái thấy uh, muốn giúp à bởi vì hồi trước giờ cô chú anh chị mà đã từng theo dõi Phước ờ, trước giờ trên kênh youtube thì cũng biết đó Phước đa số là hỗ trợ người già nhiều chuyên chuyên về người già cất nhà hay là nuôi hàng tháng sắp tới thì ờ, gần mong cho là hết dịch nha hết dịch Phước sẽ khởi công ờ, một cái máy ấm bảy chục đáng lẽ ra là khởi công vào ngày 20 28 ờ, tới tháng 7 rồi đó cái máy ấm ờ, của Quốc ờ, xây dựng để nuôi dưỡng khoảng 100 cụ cụ già neo đơn không nơi nương tựa nói chung là đã lên kế hoạch xong hết rồi chuẩn bị tới ngày khởi công thì dịch đùng lên cái rồi phát triển qua giờ là đi vậy luôn rồi nè chống dịch phun người hỗ trợ cứu trợ chứ không thôi là giờ máy ấm nó chắc nó xong nó cũng đang làm đang có tiến triển tốt rồi cái gì đúng rồi à, nhiều ngoại lắm đặc biệt là ngoại gãy mấy gãy đây là tới rồi đặc biệt là ngoại gãy tới giờ luôn từ lúc mà dịch tới giờ không có xuống thăm ngoại được nói chung là nhiều cụ lắm gán mong cho hết dịch để Phước ờ, khởi công cái máy ấm rồi tới hẻm 124 rồi nha xin à, bốn phần cho mấy cụ ve à, chai vé số hả ai chú bảo vệ đó, đó hả ờ gửi cho chú đi ờ gửi chú đi chú đứng đó đi chú để mấy bạn con đem qua cho đem để bên đây nè cho chú lại lấy ký đường với hai chai nước tương rau củ quả đây mấy mấy mấy phần giờ hồi nãy ai là người đại diện á ai là người điện thoại ủa rồi vậy ai ai ra đây để con hỏi cái khoan cái đó biết rồi nhưng mà số điện thoại cuối là số mấy vậy một bảy một cuối phải không Ủa rồi vậy sao cô biết mà cô ra đây à, con ghé là con gửi bốn phần cho cụ già chứ không phải là gửi hết nguyên cái xóm mình đâu xóm mình không có hông tỏ con không có hỗ trợ con chỉ gửi cho cụ bán dây chai à có một cô cũng xin cho bốn phần cho mấy cụ đó à mấy cô chú thông cảm với con nha cô số điện thoại cuối là mấy rồi 171 đúng rồi rồi cô xin cho ai cho bốn phần cho cụ nào à cho cô này hả chị này với ai nữa thôi bây giờ là con bây giờ là con à, sẽ gửi bốn phần cho cô nha rồi cô à, chia dùm con nha lấy bốn phần à, rau đi với lại lấy bốn bịch gạo luôn đi gạo nước tương và đường đây cái phần gạo hôm nay của mình rất là đẹp luôn cái này là của một anh ở bên khu hưng phú cuối cũng rất là ngạc nhiên luôn anh đó là anh phong anh làm bên dược à, ảnh gửi cho Phước là tổng cộng là 100 phần và kêu đi hỗ trợ các à, bà con Phước có hỏi <laughs> là tại sao mà bên xóm chài đang rất là nhiều người thì ảnh nói là xóm chài là rất là nhiều người hỗ trợ rồi ở ngoài Cần Thơ mình thì còn nhiều người khổ lắm bởi vì à, ờ, nói vậy mới được gửi cho Phước nói bên xóm chài là hàng ngày đồ chuyển qua cả tấn tấn tấn tấn không à nên ảnh không có hỗ trợ trong đống nữa mà ảnh chuyển ra ngoài và đồ này là bên của bên dược nha bên ảnh làm bên công ty đại học y dược gì đó tôi không biết nữa nè à, mỗi phần là sẽ anh bỏ bọc về là rất là đẹp hai chai nước tương luôn nè một ký đường ở một ký đường hai bịch đường nè bịch nửa ký kèm theo đó là bịch gạo rồi cô à, này cô lấy chai bốn phần thì cô lấy đi ạ à? dạ dạ dạ dạ dạ dạ cô trời ơi khỏi cảm ơn con cảm ơn mấy anh em nè con là đứng nói chuyện không à dạ, dạ. dạ gửi cho cô này phần cho cô đi rồi lấy bịch lấy bịch gạo nữa lấy bịch gạo nữa gửi cho cô đi dạ con nói khổ là sớm nào cũng khổ chân cô ơi bây giờ là tình hình chung rồi dạ con ghé thì con chỉ ưu tiên cho những người mà như là đặc biệt thôi già rồi nhặt dây chai vé số rồi thôi đâu hai ông bà cụ nào này rồi của của cô của cô hai người này là hai ông già bà già ha ấu anh lộn à, hai vợ chồng hay sao riêng là ông ông ông cụ này phải không với bà phải không nè gửi cho hai người mỗi người bà thường bà làm cái gì bà đi mua dây chai dây chai hả ừ à. để đó đi bà còn một phần nữa là vô xích vô sao anh chú về xem ôm hả rồi ờ, lấy hai phan từ từ đi rồi lấy giùm con nha rồi chú áo xanh này lấy giùm con nha lấy trước cái này đi dạ dạ dạ rồi ờ, gửi cho anh này đi anh này một phần rồi lấy bao gạo nữa lấy bao gạo cho chú nữa rồi ok xong dạ đúng rồi thật sự là khi mà đi không cho thì cũng thấy tội mà cho thì không biết nhiêu mà đủ thì thôi giống như tùy duyên vậy dạ rồi ok chú lấy giùm con nha giọt lẹ ga mà hồi là hết người già mà ga là hồi là cho hồi là cho sạch luôn á dạ chạy nhanh khoan để coi thì cũng nhìn là đúng rồi tại vì nói chung cái cái giác quan của mình nhìn vô nó hay lắm cái chỗ nào mà mình thấy mình không không đúng là mình không có cho mình nói nhiều lắm bực lắm bọn này cho là mình cứ nói chuyện bình thường xong mình cho mình đi dạ <laughs> bà hai cô đơn thì em cũng sửa nhà cho bà xong rồi bà bà tuốt ở dưới ờ, dưới ờ, kia xa quá từ từ em xuống bà tới khoảng một tiếng lận mà giờ đang dịch rồi em không đi thăm bà được dầu của anh sang gì đổi sang dầu hả ghế đổ dầu đúng rồi anh Nguyễn Trường Giang nhà anh Phong ờ, đúng là ở 108 ờ, luôn à tại chiều có nói chuyện với anh nãy anh có gửi ở bên hẻm 108 cho anh Dũng rồi hẻm 194 cách mạng 8 Thu Trang hẻm 194 các bạn 8 lần sau vậy cô quẹo qua đây đổ xăng cái đi cái có cây xăng bên đây nè ủa có cây dầu này. đổ xăng cái nha rồi Phước coi lại cái lịch trình rồi Phước sẽ nhắn tin cho cô chú anh chị nha Phước sẽ livestream sau này nữa nha